trước thì là 4.700 giờ là 6.700 đây. hơn 6.700 thì đây là lần à, tiếp theo mình sẽ cho nhớt của hãng luôn nha đây đây là loại nhớt à, của Honda đây là nhớt à, tổng hợp hoàn toàn nha các bạn ở mặt trước này là do hãng đã xé tem rồi là do là sợ ờ, bỏ chai ra ngoài đó nên ờ, họ sẽ xé tem trước để ờ, sợ người ta thu hồi lại để bán hàng nhái cho nên là hãng đã xé mặt trước nha các bạn giờ mình sẽ tiến hành thay nhớt nha thì để thay nhớt thì chúng ta dùng khóa dòng miệng số 17 nha các bạn thì chúng ta sẽ đưa sát như vậy và xây là hướng xây là cùng chiều kim đồng hồ nha đây thì chúng ta sẽ dùng ờ, một lực ờ, nhất định nha các bạn đấy và chúng ta dùng tay nhớ là con ốc này có lồng đền nha các bạn đừng để mắt nha thì ờ, muốn thay được nhớt thì trước tiên chúng ta phải khởi động cho nóng máy rồi chúng ta mới thay nha các bạn vậy thì sẽ ok hơn nóng vừa thôi chứ đừng nóng quá mở từ từ ra thôi đây là nhớt ờ, sau 2.000 ờ, hơn 2.000 cây các bạn con à, cũng à, khá là vàng nha cũng khá là đặc mình sẽ tiến hành nghiêng máy nha các bạn cho nó cho nhất cặn ờ, nó ra hết nha Bây giờ nhớt trong máy đã ra hết thì chúng ta cùng ờ, tiến hành ờ, vặn ốc lại nha các bạn à, chúng ta sẽ dùng ờ, khóa dòng miệng số 17 để khóa này nha các bạn khóa ra thì chúng ta sẽ khóa là ngược chiều cái đồng hồ nha lực siết vừa phải thôi rồi ok đây Ok các bạn, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là chăm nhớt vào nha. Chúng ta là đúng một lít mốt thôi nha các bạn. do chai này 1 lít 2 nên là chúng ta chỉ đổ 1 lít 1 thôi nha các bạn chúng ta chừa lại 100ml nha chúng ta chăm chừa khoảng 100ml ờ, thôi nha các bạn hụt 100 vẫn tốt và hộp 100 là chính xác nha sau khi thay nhớt xong thì mình sẽ tiến hành ờ, vặn ờ, nắp thâm nhớt này nha các bạn nhất xong thì chúng ta sẽ tiến hành à, đề máy khởi động cho máy hoạt động khoảng 1 à, đến 2 phút nha các bạn nếu các bạn thấy hay à, video hay thì hãy đăng ký like subscribe giúp mình để phát triển hơn nha cảm ơn các bạn đã theo dõi I'm walking in the sun and around and around I'm walking in the sun and around and around